Nhận định soi kèo và dự đoán tỷ số trận đấu giữa câu lạc bộ Southampton và Brighton ngoại hạng Anh diễn ra vào lúc 22 giờ ngày 26 tháng 12. Với thành tích thi đấu vô cùng tồi tệ, đội bóng chủ nhà hiện đang đứng ở vị trí thứ 19 trên bảng xếp hạng của giải đấu ngoại hạng Anh năm nay. Được biết, ở thời điểm hiện tại, Southampton sau khi trải qua 15 lượt trận vừa qua, họ chỉ mới thành công giành được vẹn vẹn là 12 điểm trong tay và họ đang nằm trong nhóm rớt hạng với hạng thứ 19. Được biết, ở tại ba trận đấu gần đây ở ngoài hạng Anh, Southampton đã không thể thành công giành được chiến thắng. Họ chỉ đứng trên đội bóng cuối bảng là Wolves vẻn vẹn cách có 2 điểm. Với áp lực phải rất hạng, cùng với đó là cơn mưa chỉ trích của người hâm mộ khiến đội bóng này đã phải thay đổi chiến lược ra. Thế nhưng vẫn không có gì khả quan. Southampton đang chìm trong khủng hoảng. Họ chỉ thắng duy nhất một trận kể từ đầu tháng 9 trở lại đây đó là chiến thắng với tỷ số 2-1 ở tại Carabao Cup trước Lincoln City. Còn lại là hòa 2, thua 7, chỉ tính ở ngoại hạng Anh. Thậm chí là trong 3 vòng vừa qua, đội bóng của vùng Hampshire còn đều rơi vào cảnh trắng tay, đều góp phần đẩy họ xuống vị trí áp chót trên bảng xếp hạng. Mùa này, sân nhà lại không giúp được nhiều cho Southampton. Ngoại trừ chiến thắng đầy bất ngờ 2-1 trước Chelsea hồi cuối tháng 8 thì The Strain chỉ hòa và thua. Gần nhất là họ để Newcastle vùi dập với tỷ số cách biệt 1-4. Ở hai trận phải chấp 0 1 trên 4. Southampton thu về 1 phần 6 điểm tối đa khi thua Everton 1-2 và hòa Leeds 2 đều. Với phong độ như vậy thì Southampton được dự báo là sẽ gặp nhiều khó khăn trong cuộc tiếp đón những chú chim mỏng biển Brighton. Đội bóng có thể hiện lối chơi rất khó chịu dưới thời huấn luyện viên Roberto De Zerbi. Brighton hiện đang thi đấu với phong độ tương đối ổn định khi đội khách đã thành công giành được 21 điểm trong tay. Cùng với đó là họ đang đứng thứ vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng sau khi trải qua 14 lượt trận. Cho dù không sở hữu nhiều ngôi sao trong đội hình, nhưng huấn luyện viên De Zerbi vẫn biết cách đưa Brighton tiến về phía trước. Lúc này thì Brighton đang chiếm trệ ở vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng với chỉ một điểm ít hơn đội xếp trên là Liverpool. Trong 3 vòng gần đây, họ đã thắng 2, thua 1, trong đó có chiến thắng cách biệt 4-1 trước Chelsea. Với những gì đã thể hiện ở gần một nửa mùa giải đã qua, Brighton xứng đáng là hiện tượng của ngoại Anh mùa này. Brighton cũng là một mối đe dọa thời gian gần đây. Họ đã ghi được 12 bàn ở 6 trận gần nhất. Nhưng phải nói rằng Brighton cũng đã có những vấn đề của riêng họ ở hàng thủ. Họ cũng đã để thủng lưới 5 trong số những trận đấu trước đó. Chúng ta sẽ phải xem liệu xu hướng đó có được duy trì trong trò chơi này hay không. Về phong độ của đội Southampton trong 5 trận gần nhất, Câu lạc bộ Southampton hiện đang đứng thứ 19 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh với tổng điểm là 12 sau 15 lượt trận gần nhất. Như vậy, tính trung bình là mỗi trận đội bóng này mang về khoảng 0,8 điểm. Các chuyên gia soi kèo nhận định, câu lạc bộ Southampton đang có phong độ thi đấu rất tệ trong năm trận đấu gần đây. Đội bóng này không thắng được trận nào và để thua tới 3 trận trước các đối thủ đáng gờm như là Liverpool, Newcastle United, Crystal Palace với tỷ số 1-4 là mức thua cao nhất Tuy nhiên đội bóng này cũng đã thi đấu rất nỗ lực và cầm hòa được hai trận trước Sheffield West, Arsenal với tỷ số là một đều. Các chuyên gia sơ kèo nhận định Southampton không mang lại cho các bet thủ cơ hội đầu tư lớn cho kèo châu Á vì trong 10 trận mở kèo gần đây họ chỉ thắng hai cược, tỷ lệ ăn là 20%, tỷ lệ thua chiếm khoảng 70% và tỷ lệ hòa là 10%. Về phong độ của đội khách Brighton trong năm trận gần nhất Hiện tại Brighton đang đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng ngoại Anh với thành tích thi đấu khá tốt. Đội bóng này đã mang về được 21 điểm sau 14 lượt trận gần nhất. Như vậy là tính trung bình, mỗi trận đội bóng này có được khoảng 1,5 điểm. Trong 5 trận đấu gần đây nhất thì câu lạc bộ Brighton đã thể hiện phong độ thi đấu khá ổn định. Họ đã thắng liên tiếp 3 trận trước các đối thủ đáng gờm như là Arsenal, Wolves, Chelsea với tỷ số 4-1 là mức thắng cao nhất. Bên cạnh đó thì đội bóng này còn để thua một trận trước Aston Villa với tỷ số 1-2. Tuy nhiên thì họ cũng đã thi đấu rất nỗ lực khi cầm hòa được một trận trước Aston Villa với tỷ số 2 đều trong vai trò là đội khách. Nhìn vào trận mở kèo gần đây nhất của Brighton thì đội bóng này đã không mang lại cho các bet thủ cơ hội đầu tư lớn. Trong 10 trận gần đây, họ chỉ thắng được 4 cược, tỷ lệ là 40%, tỷ lệ thua chiếm khoảng 40% và tỷ lệ hòa là 20%. Các nhà cái dựa vào phong độ thi đấu của hai câu lạc bộ ở 5 trận gần nhất và đưa ra quyết định để Brighton chấp Southampton là 0,25 trái. Đây là tỷ lệ kèo hoàn hảo đã được các nhà cái tính toán rất kỹ lưỡng, cho nên các bạn có thể yên tâm vào đặt cược. Tỷ lệ thưởng kèo châu Á của Southampton và Brighton cũng sẽ tương ứng với là 1.11 và 0.83. Như vậy, người cược đội chấp sẽ thắng kèo khi Brighton thắng cách biệt Southampton một bàn thắng. Về lịch sử đối đầu giữa hai đội những cuộc đối đầu giữa Southampton và Brighton luôn diễn ra ở thế cân bằng. Kết quả trong năm trận chiến gần đây nhất thì Southampton có thắng 2 trận, Brighton thắng 2 trận, hai đội hòa nhau một trận. Lần gặp nhau gần đây nhất, hai đội đã kết thúc trận đấu với kết quả hòa, tỷ số là hai đều. Như vậy là họ đã ghi tổng cộng 16 bàn thắng trong những lần đụng độ đó. Với 9 bàn trong số đó là của The Stream và 7 bàn cho The Shogun. Như vậy là tỷ lệ bàn thắng trung bình mỗi trận là 2,67. Về đội hình dự kiến, huấn luyện viên Rao Hasenharo lẫn Roberto De Zerbi đều sẽ có những phương án tối ưu nhất cho trận đấu sắp tới. Southampton có lẽ sẽ ra sân với đội hình là 5-3-2, trong khi Brighton vẫn sở hữu sơ đồ quen thuộc 4-2-3-1. Câu lạc bộ Southampton, các cầu thủ dự kiến Bazunu, Walker, Bella, Bitnarek, Purao, Diallo, Brosi, Dinepo, Ejonosi, Armstrong và Adams. Câu lạc bộ Brighton, các cầu thủ dự kiến Sancher, Dun, Verman, Cornwell, Estobinan, Casido, Mark Alister, March, Lalan, Chosa và Welbeck. Soi kèo châu Á Được biết, Brighton ở thời điểm hiện tại đang thi đấu với phong độ tương đối ổn định. Họ đã cùng thi đấu ở vị trí nhóm tham dự cúp châu Âu, cùng với đó là họ có một lối chơi đầy sức sống. Trong 14 lượt trận vừa qua ở ngoại hạng Anh, đội khách đã thành công giành được 6 chiến thắng, cùng với đó họ cũng đã nhận 3 trận hòa và cũng có đến 5 trận thua. Về phía Southampton thì đã quá rõ ràng là họ không thể nào mang lại nhiều hy vọng với lối thi đấu vô cùng tồi tệ của họ ở thời điểm hiện tại. Được biết, sau khi trải qua tổng cộng là 15 lượt trận vừa qua tại ngoại hạng Anh, Southampton chỉ mới thành công giành được 3 trận thắng, cùng với đó là 3 trận hòa và phải nhận đến 9 thất bại. Ở trận này, cho dù được thi đấu sân nhà của mình, thế nhưng Southampton không được đánh giá cao trước Brighton khi đội bóng chủ nhà đang thi đấu với phong độ vô cùng tồi tệ. Lựa chọn tối ưu Brighton Soi kèo châu Âu Trong quá khứ, hai đội bóng cũng đã có nhiều lần đối đầu với nhau và được biết thì Southampton là đội bóng có phong độ áp đảo hơn Brighton. Nhưng Brighton chỉ mới thành công giành được một chiến thắng duy nhất. Theo thống kê, kể từ năm 2018 cho đến thời điểm hiện tại, hai đội bóng đã có 10 lần đối đầu với nhau và đội Brighton chỉ mới thành công giành được một chiến thắng. Bên cạnh đó, họ cũng đã nhận đến 4 thất bại và 5 trận hòa trước Southampton. Ở trận này, phong độ thi đấu ổn định của mình thì khả năng cao là Brighton có thể thành công giành được chiến thắng trước một Southampton đang khủng hoảng. Lựa chọn tối ưu Brighton Xoay kèo tài xỉu Ở thời điểm hiện tại Đội bóng chủ nhà sở hữu đội hình thi đấu với hàng thủ là vô cùng tồi tệ Cùng với đó là hàng công thi đấu không mấy ổn định Điều này đã được thể hiện rõ qua 15 trận vừa qua Southampton vốn chỉ mới thành công giành được tổng cộng là 13 bàn thắng Cùng với đó hàng thủ của đội bóng này cũng đã phải vào lưới nhật bóng đến 27 lần Còn về phía Brighton Thời điểm hiện tại, họ đang sở hữu một đội bóng thi đấu tương đối là ổn định. Cụ thể, trải qua 14 lượt trận vừa qua, đội khách đã ghi được tổng cộng là 23 bàn thắng và hàng thủ của đội bóng này cũng đã phải vào nhật lưới khoảng 19 lần. Trên thực tế thì 3 trên 4 cuộc đối đầu gần đây của hai đội đều được chứng kiến từ 3 bàn thắng trở lên. Ngoài ra, ở 4 trận đấu trên sân khách của Brighton đã có những thống kê tương tự. Ở lượt trận đấu này, khả năng cao cũng sẽ có nhiều bàn thắng được ghi và lựa chọn tối ưu sẽ là chọn cửa tài soi kèo phạt góc. Những pha bóng tấn công sẽ được cả hai đội triển khai nhiều về phía hành lang biên cuối sân. soi kèo phạt góc trận này khả năng sẽ ra ở cửa tài, nên chọn cửa tài. Dự đoán về kèo thẻ vàng. Thẻ vàng sẽ không được trọng tài rút ra nhiều trận đấu này khi cầu thủ của cả hai đội có lối chơi không quá rắn và quá quyết liệt, nên chọn xỉu. Về kèo thẻ đỏ, với số thẻ vàng như vậy thì thẻ đỏ hoàn toàn là không có khả năng được trọng tài rút ra cho cầu thủ của cả hai bên. Chọn không thẻ đỏ. Về kèo ném biên. Kèo ném biên trận này sẽ ra ở cửa tài khi có nhiều tình huống tranh chấp bóng từ cả hai đội và tốc độ của trận đấu diễn ra rất nhanh. Nên chọn tài. Về kèo hiệp 1. Brighton hiện đang trong tình cảnh éo le khi họ nằm trong top những đội bị thủng lưới nhiều nhất tại ngoại hạng Anh mùa giải 2022-2023. Điều đó đã chứng minh hàng thủ của đội khách hiện tại đang thi đấu thiếu đi sự ổn định và chắc chắn. Do đó, rất có thể đội chủ nhà sẽ lợi dụng khai thác điểm yếu chết người này mà đưa bóng vào lưới ngay trong hiệp 1 để vươn lên dẫn trước. Nên chọn Brighton. Soi kèo tỷ số Dựa vào những thông tin về phong độ, thành tích thi đấu của hai đội bóng thời gian gần đây, các chuyên gia soi kèo đánh giá Brighton rất cao. Hiện tại thì đội khách Brighton đang có thành tích thi đấu rất tốt